chào anh em nhé Đấy, cái uh, video này tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi Đấy, cái bộ đồ chơi tài xỉu Đấy, giúp cho anh em đi đánh tài xỉu anh em uh, có hiệu quả cao và có cái uh, chiến thắng lên tới 7 80 phần trăm 80 phần trăm đấy thì cái bộ uh, tài xỉu này cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung này thì anh em uh, nhìn qua anh em nào đã chơi rồi thì anh em cũng đã biết rồi cái bộ đồ chơi này là cái bộ đồ chơi tài xỉu gì đấy thì đây chính là cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung đấy. cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung thì cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng này nó là hoàn toàn không tang anh em nhé đấy thì tôi bao cho anh em cả trẻ hột đấy anh em đến sân chơi anh em thử nước muối thì cái bộ hột này nổi Đấy, thử nam châm thì không hít Đấy, dọi đèn thì là bộ hột này cực kỳ trong cho anh em nhé đó thì uh, cái bộ uh, bộ hột uh, tài xỉu này tôi đã đưa cái cảm ứng vào trong cái hột của nó Đấy, vào trong hột của nó thì uh, khi nào mà anh em chơi khi nào mà anh em chơi anh em uh, lắc cái bộ hột tài xỉu này thì à, anh em cầm cái cục dung thì anh em sẽ biết được cái thì anh em sẽ biết được tài hay là xỉu đấy, dựa theo cái mặt hột tài xỉu nó ngửa lên nhá đấy thì à, ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi tài xỉu này đấy, để cho anh em thấy được cái có một bộ đồ chơi nó hiệu quả đấy, hiệu quả nhất 2020 này cho anh em nhé đấy thì à, trước khi vào à, test cho anh em cái bộ à, đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung này thì anh em à, tôi sẽ test cho anh em về cái bộ hột tài xỉu này đấy cái bộ tài xỉu này thì anh em đến sân chơi thì là nó hoàn toàn nó không mang một chút tăng tích nào trong cái bộ hột này cả nhé đấy, mặc dù là trong bộ hột này nó có à, đồ tài xỉu cảm ứng báo dung đấy. đấy nhưng mà anh em kiểm tra anh em điều tra nó hoàn toàn nó không tan đó thì bây giờ tôi vào tôi sẽ dọi đèn cho anh em này anh em nhá đấy anh em thấy không bộ cực kỳ trong đó không một chút tan tích đúng không đến sân chơi anh em thử tan tích của bộ này đấy. thử nam châm này nước muối này đấy nước muối thì nổi đấy dọi đèn thì nó trong suốt như thế này thôi nhá đó thì à, cũng à, xin giới thiệu luôn với anh em là anh em à, nào mà làm tay cái thì anh em có có quan tâm đến những cái bộ hột tài xỉu mà anh em à, lắc bằng cái tài nghệ đấy bằng cái cách lắc thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy, bên tôi là chuyên cung cấp cho anh em đấy, chuyên cung cấp cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu những cái bộ hột tài xỉu mà hoàn toàn không tan nhé bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tan mà à, khi mà anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả nó hiệu quả nó anh em có thể giữ tài những xỉu theo ý muốn của anh em nhé lên tài xuống xỉu thì nó cũng rất là đơn giản thôi Đấy. thì anh em nào mà làm tay cái thì anh em có thể đi cơ sở Đấy, anh em à, có thể sở hữu cho mình một cái bộ hồ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tan nó giúp cho anh em có những cái tỷ lệ thắng cực kỳ là hoàn hảo nhé Đó. Đấy, đây là cái bộ ờ, máy rung của nó anh em nhé thử nốt cho anh em cái nam châm này nam châm đây bật lửa test cho anh em nhé test cho anh em thì uh, giới thiệu qua về cái bộ uh, đồ chơi uh, tài xỉu cảm ứng báo dung này Đấy. thì cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung không tang này nó là cái bộ đồ chơi hoàn toàn không tang đấy thì cái cách chơi của nó nó sẽ khó hơn so với cái đồ chơi có tang đấy tôi nói luôn ở trên video là như vậy còn anh em nào mà muốn tham khảo anh em nào muốn uh, biết rõ thêm về cái đồ chơi này thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy, thì uh, khi mà anh em đến sân chơi anh em chỉ cần là nếu anh em đi lắc thì anh em chỉ cần cầm cục dung này đấy, chỉ cần cầm cục dung này và cái bộ hồn tài xỉu để cho anh em lắc đó để cho anh em lắc còn một bước nữa để cho anh em có thể chơi được cái bộ ờ, tài xỉu cảm ứng báo dung không gian này thì là anh em ờ, tôi không tiện nói trên video thì anh em nào mà ờ, mà, mà đến cơ sở thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em rõ hơn về cái bước cuối cùng để cho anh em đi chơi được tài xỉu cảm ứng không gian này nhé thì bây giờ tôi sẽ lắc cái bộ tài xỉu này đấy thì khi nào mà mặt lục nó ngửa lên nó sẽ báo cho anh em nhé khi nào mặt lục ngửa lên nó sẽ báo cho anh em đấy thì à, anh em nên nhớ này đây là cái bộ mà nó báo mặt cho anh em chứ không phải là báo tài báo xỉu báo mặt cho anh em thì là khi mà anh em có mặt lục là anh em có phần trăm anh em đánh tài rồi đấy thì vẫn có phần trăm phản nhưng cái tỷ lệ phản đấy của anh em nó tùy thuộc vào cái ngày hôm đó anh em xanh hay là chín nhé đỏ hay là đen thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó này cái đây là cái cách chơi tài xỉu hay là cái cách anh em đi uh, chơi tài xỉu bịp ấy. nó rất là hiệu quả nhất hiệu quả thứ hai nữa là nó là đồ không tang nên là anh em đi chơi bất kỳ cái sân chơi nào anh em cũng anh em cũng đều là tự tin đấy, về cái mặt tăng tích của nó đấy, không ai bắt được tang của anh em cả đấy. thì đây bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy khi nào có lục nó sẽ dùng còn không có lục hoàn toàn không dùng anh em nhé à, tiếp tục cho anh em này đấy thì là đôi khi nó báo một cái như vậy thì anh em cứ bỏ qua nhé lúc nào nó dùng dài dùng nhiều thì anh em đánh đó thì uh, anh em uh, biết rồi nó rung như thế này thì là chắc chắn rồi trong này sẽ có lục lục cho anh em đánh gì đánh lục tài đúng không mở cho anh em này đó đúng không Đấy, lục tài thì uh, cứ như vậy thôi cứ có lục là nó sẽ dùng cho anh em nhé Đấy. tiếp tục này đó máy à, không báo này Đấy, không báo máy không báo anh em nhé đấy thì khi thoảng nó báo một cái như vậy thì là anh em không tính khi nào mà nó rung dài rung nhiều như vừa nãy thì là anh em mới tính là có lục nhá thì nó bung báo một lần như vậy thì là anh em không tính mở cho anh em này chắc chắn luôn khoảng tầm 80 à, phần trăm trong này nó sẽ là xịt đấy, không có mặt à, lục nhá mở cho anh em đấy thì à, tôi cũng vừa nói xong máy không phải là nó báo không phải là nó báo sai nó báo đúng là không có mặt lục nó sẽ không dùng đấy nhưng mà cái chén này thì nó ra cái chén phẳng đấy anh em đi chơi tài xỉu anh em biết rồi những cái chén phẳng nó như thế nào anh em biết rồi có lục đấy, không có lục nhưng mà vẫn là tài đấy, thì máy báo chuẩn xác đấy, thì có anh em đánh tài hay đánh xỉu đó là tùy anh em đấy, tiếp tục cho anh em này đó như thế này, này anh em anh em sẽ đánh tài nhé mở cho anh em này đánh tài đó vừa đủ điểm tài đúng không anh em đó rất là hiệu quả đúng không cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung không tang này Đấy, nó giúp cho anh em đi chơi tài xỉu hay là anh em đi à, đánh tài xỉu bịp ở bất kỳ sòng dưới nào anh em đều luôn luôn anh em giành chiến thắng nhé Đấy. đấy như cái chén này thì tôi đảm bảo với anh em là 100 phần trăm nó có lục nhá 100 phần trăm anh em đánh tài luôn cái này chén này phải có đôi lục vì cái nhịp dung của nó hoàn toàn khác nhá mở cho anh em này đó đúng không anh em đấy nó báo cực kỳ chuẩn xác luôn cho anh em nhá đấy thì uh, tôi sẽ thử cho anh em một chén cuối cùng để cho anh em thấy được đấy máy báo không dung đấy, không dung hoàn toàn không dung như thế này thì chắc chắn rồi nó sẽ là xỉu nhá xỉu không nói là xỉu chỉ nói là không có lục cái này nhá mở cho anh em đó hai nhất một ngũ đấy, đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu cảm ứng báo dung không tan mới nhất 2020 này cách chơi tài xỉu này cái cách đánh tài xỉu nó mang lại những cái chiến thắng mà có tỷ lệ thắng có tỷ lệ phần trăm cao nhất mà anh em chơi tài xỉu từ trước đến nay nhé vậy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi này anh em nào mà muốn sở hữu cái cái ờ, bộ ờ, cảm hứng ờ, tài xỉu này thì anh em cứ liên hệ với tôi cái đây là cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung thì nó cực kỳ là nó hiệu quả cho anh em và báo cho anh em cực kỳ chuẩn xác đấy thì anh em nào muốn biết thêm về cái bộ đồ chơi này và cái cách chơi của cái cái bộ uh, tài xỉu ờ, cảm ứng báo dung không gian này thì anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em alo cho tôi